Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là kênh uh, Tiếng Số Kèo nhé Thì uh, hôm nay trong cái kênh Tiếng Bóng Đá này, Tiếng sẽ lên cho anh em các trận đấu tại uh, uh, các giải quốc gia hàng đầu châu Âu Nhưng mà là các trận đấu muộn nha anh em Đấy thì đầu tiên Tiến sẽ lên trước cho anh em một cái trận đấu tại giải uh, Bundesliga Trận đấu thuộc vòng thứ 28 giữa cái thằng Chelsea 04 với Hertha Berlin này Đây thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 1 giờ 30 phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai Đấy thì trước khi mà đến với nhận định phân tích cũng như đưa lên mã kèo của trận đấu này thì anh em hãy để lại cho tiến một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá đó rồi để lại cho tiến thêm một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tại cái kênh tiến số kèo luôn nha anh em à, thì tại cái kênh tiến số kèo này tiến cũng đã lên cho anh em các trận đấu như là Kimonese với Empoli đó cùng với beja à, với Lazio hai cái trận đấu tại giải vô địch quốc gia Ý diễn ra vào tối hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai đó anh em kết hai trận này có thể vào để xem tại cái kênh tiếng số kèo nhé ngoài ra tiến cũng đã lên cho anh em một cái trận đấu sớm giữa cái thằng Aston Villa với Newcastle đó diễn ra vào lúc 18 giờ 30 à, ngày 15 tháng 4 tại giải đấu ngoại hạng Anh ok thì à, quay trở lại với à, kênh tiếng bóng đá <coughs> cũng như quay trở lại với cái trận đấu giữa chung với Hertha Berlin thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về tỷ lệ kèo trước nha anh em tỷ lệ kèo của nhà cái đưa ra đây thì hiện tại anh em có thể thấy này hai đội bóng này đang có mức kèo uh, uh, hơi nghiêng về phía cái thằng uh, uh, chủ nhà chôn kê một tí đấy thì trên cây 04 đang có mức chấp lần lượt trước hơn Berlin với mức chấp 0.25, 0.5 đó. À, bên cạnh đó thì cũng có mã kèo hơn Berlin chấp ngược lại trên cây 04 với mức chấp là 0.25 này đó và hai bên cũng có luôn cái mã kèo đồng nha anh em kèo đồng thì trên kê bỏ 1 ăn 0.72 và bỏ 1 ăn 1.25 dành cho cái thằng Hertha Berlin đấy à, ở hiệp 1 ở hiệp 1 thì cũng có hai mã kèo cho anh em có thể đầu tư đó chính là mã kèo đồng giữa trên kê 04 với Hertha Berlin cùng với mã kèo chấp giữa trên kê trước Berlin đấy thì mã tài xỉu ở cái trận đấu này là từ hai hòa cho đến 2.75 này Ngoài ra ở hiệp 1 cũng có mã tài xỉu là 0.75 cùng với một hòa anh em kết mã nào thì vào mã đó đó đây là cái việc mà, mà cái lợi thế khi mà anh em cầm một cái trang chơi trực tiếp như là tiếng hiện tại thích mã nào vào mã đó không có phải à, chỉ có duy nhất một mã kèo mà lại còn bị mất like mất cỏ như là bên ngoài qua thầu qua cò đấy cho nên tốt nhất anh em nên cầm một cái trang để chơi như tiếng nếu như nếu như mà anh em muốn có một cái trang để chơi chủ động như tiếng á à, tiếng nói thẳng đó nếu như mà có một cái trang muốn chơi muốn chơi một cái trang chủ động như tiếng thích vào mã nào vào nếu như mà thấy như trận này mà nó khó vào á có thể để bóng lăn 15 20 phút gì đó xem thấy trận như thế nào rồi mình vào cũng chưa muộn đúng không mình cầm trang mà thích vào lúc nào vào thích ra lúc nào ra bán mua kèo gì cũng được hết đấy thì nếu như anh em muốn có một cái trang chơi như thế này bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking anh em là chuyển khoản online đấy hoặc là anh em phải có xài cái ví momo đó nếu như anh em có được hai cái uh, hai hai cái mà tiếng mới vừa mới nói số tài khoản ngân hàng có xài internet banking hoặc là ví momo thì anh em cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp đỡ và hỗ trợ cho anh em cái cách đăng ký đó cái cách chơi danh trang cái cách ờ, đặt kèo bán kèo vào kèo như thế nào tiến sẽ hỗ trợ anh em nhiệt tình lấy thì tiến cũng nói thẳng luôn nha chỉ những anh em nào mà thật sự cần có một cái trang chơi đó cần có một cái trang chơi giống như tiến này thích chủ động ra vào những má kèm mình muốn mình muốn ấy đó tự chủ động mà chơi à, không cần phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò tin tưởng tiến đó muốn tiến hướng dẫn cho một cái sân chơi như thế này thì cứ liên hệ với tiến nếu như đã có đủ điều kiện mà tiến vừa mới nói còn những anh em nào mà sợ ấy thường hãy hỏi là nạp vào xong rồi có rút ra được không anh những cái trang này có uy tín hay không thì tốt nhất nên nên nên nên xa tiếng ra đừng có hỏi làm gì hết mất thời gian nhau thôi tiếng nói thẳng cần á tin tưởng thì tiếng hỗ trợ giúp cho chơi còn không thì thôi đừng có đừng có nhắn tin làm gì cho mất thời gian hai bên nhé Ok thì quay trở lại với cái tỷ lệ kèo này trước khi mà đưa ra những mã kèo mà mà tiếng lựa chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiếng uh, ờ, anh em hãy cùng tiếng uh, ờ, đi qua nhận định cũng như phân tích về cái cặp đấu này trước nha anh em đây thì uh, hiện tại anh em có thể thấy này đây hiện tại anh em có thấy đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai thằng này đội chủ nhà John Kay sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 cái tiền đạo cấm cao nhất của John Kay đó chính là cái thằng uh, à, Machen Fay đó và cái bộ ba hậu công trong ngày đó chính là uh, à, Kake cùng với uh, này hay là Bunter đó một đội hùng một một đội hình cũng uh, khá là đồng đều với nhau đó một đội hình tầm trung thôi nhưng mà cũng khá là đồng đều cho trên cây không bốn mới dạo gần đây nha anh em đấy còn về đội khách Hertha Berlin cũng sẽ ra sân với sơ đồ là 352 với cái cặp tiền đạo cấm đó chính là uh, Kanga cùng với uh, Luke Bakio đấy thì đây chỉ là cái đội hình ra sân dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo thôi cho nên không có gì là chắc chắn cái đội hình này hết nhớ nha anh em đây chỉ là tham khảo thôi đó thì anh em hãy nhìn thêm về cái danh sách chấn thương của hai bên anh em có thấy là đội chủ nhà uh, đang tổng thất lực lượng khá là nhiều so với đội khách đấy đội chủ nhà có đến ờ, uh, 6 cái trường hợp chấn thương nhưng mà trong đó có hai trường hợp đó chính là Karaman cùng với uh, ờ, Vanderben là có thể ra sân trong cái trận đấu này do đã có cái dấu hiệu hồi phục đấy còn về đội khách thì cũng có đến 4 cầu thủ chấn thương nhưng hiện tại đã có cái nguồn tin cho rằng là có ba cầu thủ tại tại Hertha Berlin đã bình phục và có thể ra sân đấy cho nên nói về cái mức lực lượng chấn thương và cái tình hình mà tổn thất của hai đội hiện tại thì đội chủ nhà đang bị tổn thất khá là nhiều nha anh em đấy đây là một cái bất lợi dành cho chung kê khi mà đã phải đón tiếp Hertha Berlin ở trong cuộc đối đầu này đấy thì tiếp theo đây anh em hãy nhìn vào cái bảng xếp hạng tại Bundesliga anh em có thể thấy Hertha Berlin cùng với chung kê 04 chính là hai đội bóng mà đứng cuối bảng xếp hạng tại Bundesliga mùa giải năm nay đó đây anh em, John K 04 thì đang đứng ở cuối bảng xếp hạng thứ 18 với 21 điểm sau 27 vòng đấu, 4 thắng 9 hòa và 14 thất bại này, ghi được 21 bàn thắng và để thủng, thủng lưới 50 bàn. Còn về đội khách Hertha Berlin thì nó đang có được 22 điểm sau 27 vòng đấu, 5 thắng 7 hòa và 15 thất bại. Đó, Hertha thì nó ghi được 31 ờ, bàn thắng, thủng lưới để 50 bàn, cái số thủng lưới thì bằng với John Kê. Nhưng mà Hertha Berlin lại có một cái hàng công ờ, thi đấu tương đối tốt hơn John Kê 04 khi mà ghi được nhiều hơn 10 bàn thắng so với ờ, đối phương. Đấy, thì anh em nhìn nhìn nhìn vào là thấy liền hai cái đội này chính là hai cái đội mà kém nhất tại Bundesliga thời điểm hiện tại đúng không anh em đó nhưng mà phía trước của uh, ờ, Hertha Berlin cũng như John Kay đang chỉ kém cái thằng uh, chum ở vị trí thứ 15 với uh, uh, từ 4 đến 5 điểm cách biệt mà thôi đấy mọi cái cơ hội hoàn toàn còn với Hertha Berlin cũng như John Kay có thể uh, né xa cái nhóm cướp hạng này đó để vươn lên một cái vị trí mà nó an toàn hơn để uh, tiếp tục thi đấu tại Bundesliga mùa giải năm sau à, và gần như gần như là cái trận này cũng giống như là cái trận mà mà chung kết ngược đó anh em nếu như trên cây không bốn mà thắng trận này sẽ vươn lên vị trí thứ 16 đó vị trí thứ 16 cũng khá an toàn khi mà phải chỉ ờ, thi đấu cái vòng sơ loại để tiếp tục trụ hàng tại cái giải Bundesliga thôi thà thi đấu sơ loại còn hơn phải bị lội xuống trực tiếp đúng không anh em đó thà đánh sơ loại đi có có gì mà mà có thể uh, dứt giác cũng có thể ở lại được cái giải Bundesliga nếu như mà thi đấu tốt trong cái lọt uh, uh, trận đá này đấy còn nếu như mà Thơ Tha giành chiến thắng trong trận này, Hertha Berlin cũng sẽ có được đến 25 điểm đó và bỏ xa cho kê đến 4 điểm uh, cách biệt. Nói chung một cái trận thắng trong cái cuộc đối đầu của hai đội này rất là quan trọng có thể nói đây chính là cái chặng mà chung kết ngược của ờ, bóng đá Đức ở cái vòng thứ 28 này nha anh em đấy thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái bảng xếp hạng à, xin lỗi anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ của hai đội nha nhìn vào đội chủ nhà anh em thấy này đội chủ nhà thì đang trải qua cái chuỗi trận uh, nhìn vô khá là khó chịu luôn em đây bốn trận liên tiếp hòa với tỷ số không không cũng đấy không không hiểu là nó cái gì mà cứ hòa không không không không có cái trận nào mà có bàn thắng luôn đấy thì sau bốn cái trận hòa không không này thì John Kê đã có liên tiếp hai chiến thắng tỷ số 21 trước Stuttgart này hay là 20 trước Bochum này đấy và mới đây nhất à, tiếp theo đó mới đây nhất tiếp theo thì cái thằng John Kê này lại tiếp tục có hai trận hòa hai điều trước Dortmund cũng như là một điều trước à, Aubert nhưng nhưng sau cái chuỗi mà 8 trận bất bại liên tiếp với 6 hòa hai thắng thì ở hai trận gần đây nhất tại Bundesliga thì John Kay đã phải nhận liên tiếp là hai thất bại nha anh em một cái thất bại trên sân nhà 0-3 trước Leverkusen đó cũng như một cái thất bại mới đây mới đây vào ngày 10 tháng 4 à, 0 trước cái thằng Hot Vietnam ngay trên sân khách đó thì sau hai cái trận thua này cũng đã khiến cho cái thằng John Kay phải dậm chân tại chỗ ở cái vị trí cuối của bảng xếp hạng của quốc gia Đức với 21 điểm đấy còn về đội khách thì sao và đội khách Hertha Berlin thì anh em có thấy là Hertha nó có được tổng cộng là 3 chiến thắng đó ba chiến thắng hai hòa và năm thất bại một cái uh, uh, phong độ cũng không đến nỗi tồi dành cho Hertha Berlin khi mà đội bóng này đang uh, ở mức được xếp ở cái mức là tầm trung của bóng đá Đức mà thôi đó cho nên với ba chiến thắng ba uh, chiến thắng hai hòa và năm thất bại cũng tương đối tốt với Hertha Berlin này nha anh em À, và anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai thằng này trước khi mà đưa ra những cái tỷ lệ kèo nó hợp lý nhất nha. Đây anh em, trên sân nhà thì kê chỉ mới thua một trận duy nhất mới đây trước ờ, Leverkusen vào ngày cả tháng 4 với tỷ số 0-3 thôi, còn lại là ba trận hòa cùng với một với một chiến thắng 2-1 ở bốn vòng đấu gần nhất trên sân nhà. Đấy. Còn trên cây 04 thì có thành uh, xin lỗi anh em, còn cái thằng Hertha Berlin thì có phong độ uh, sân khách khá là khiêm tốn anh em khi mà nó chỉ có duy nhất một cái chiến thắng 5-1 trước cái thằng uh, Berliner AK tại cái giải mà giao hữu mà thôi. Đó nhớ là trận thắng này trong khuôn khổ giao hữu nha anh em. Cái thằng Berlin này nó nó rất là yếu luôn. Đó, và tính trong các trận đấu chính thức tại Bundesliga thì uh, uh, Hertha Berlin nó đã có liên tiếp 4 trận thua liên tiếp trên sân khách đấy và 4 trận thua liên tiếp cùng với một trận hòa mới đây à, với tỷ số một điều trên sân nhà của Feyenoord thì xét về phong độ thì tất nhiên là cái phong độ của cái thằng Chonke đó trên sân nhà nó thi đấu nó nó nhỉnh hơn cái thằng Hertha Berlin rất là nhiều đó à, và anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hàng này đây trong lịch sử thì à, anh em xem này cái thằng Hertha Berlin thì đang nắm hoàn toàn lợi thế trong cái lịch sử đối đầu trước cái thằng Schalke khi mà có được 3 chiến thắng à, có liên tiếp được 3 chiến thắng trong ba cái cuộc chạm mặt nhau gần nhất trong lịch sử bóng đá của hai cái đội bóng này đấy thì xét về cái phong độ thì Hertha Berlin nó đang kém hơn cái thằng Schalke một ít đó nhưng mà xét về cái cái cái lịch sử đối đầu thì gần như là mọi thứ đang nghiêng về phía Hertha Berlin nhiều hơn và nhà cái cũng đã đưa ra cái tỷ lệ kèo nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo ở trận đấu này à, đây đó chính là trên K04 tổ chủ nhà chấp hơn thao Berlin với mức chấp là 0.25 cũng như bên cạnh có mã kèo đồng thì với các mã kèo này à, tiến lại nghiêng về phía cái thằng hơn thao Berlin nhiều hơn nhé anh em đấy nhưng trước khi mà đưa ra cái mã kèo hơn thao Berlin trong trận đấu này tiến sẽ cho anh em xem thêm một vài mã kèo mà anh em có thể đầu tư nữa nha đây một ít thông số về lịch sử đối đầu của hai đội này ở 8 trên 10 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đội đều về với mức là xỉu thẻ cộng với xỉu gốc nha anh em đó xỉu thẻ phạt cùng với xỉu gốc thì 8 à, trên 10 trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ phạt cũng như có dưới 10.5 uh, à, kèo uh, phạt gốc đấy nhưng bù lại là 6 trên 7 trận gặp nhau gần nhất thì cả hai đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên. Đó với những thông số này thì anh em có thể đầu tư thêm cho Tiến vào cái mã là xỉu góc cả trận cũng như là xỉu thẻ cả trận ở trong cái cuộc đối đầu này. Đó, với 8 trên 10 trận gặp nhau gần nhất mà cả hai đội đều về mức xỉu thẻ lẫn xỉu phạt cốc thì anh em tất nhiên có thể đầu tư vào cái trận thứ 11 này đúng không anh em đó cái tỷ lệ anh em ăn kèo cũng từ 60 đến 70 phần trăm đó tên đây anh em nhớ nó chỉ là dựa trên những cái thông số để cho anh em đầu tư mà thôi anh em thích anh em vào còn không thì thôi không có ai ép anh em hết đấy nhưng mà kiên tiến tiến lại kết cái mã kèo tài 2.5 cho nên tiến sẽ cho anh em vào cái mã kèo là tài 3 à, tài 2.5 ở cái trận đấu này đây thì hiện tại ờ, có cái mã kèo đó chính là mã kèo tài 2.25 với mức bỏ một ăn chín cũng khá là đẹp anh em nếu như mà đen chặn này hòa một điều hoặc là với hai bàn thắng anh em chỉ thua nửa mâm thôi đấy cho nên tiến sẽ cho anh em ưu tiên một cái mã kèo là tài 2.25 nha đây chốt lại anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo là Hertha Berlin đó Hertha Berlin được chấp 0.25 cùng với mã là tài 2.25 cả chặn ok cho anh em thì đây là hai cái mã kèo mà tiến cho anh em trong cái cuộc đối đầu này thì bên cạnh hai mã kèo này anh em cũng có thể dằn lại cho tiến thêm một cái mã kèo tỷ số đó đây anh em à, tổng cộng là ba mã kèo nhé tài 2.25 ft cùng với hơi Berlin được trên kê 04 chấp 0.25 thêm với việc anh em dằn cho tiến vào cái mã tỷ số 11 cả chặn đấy anh em dằn cho tiến vào cái mã 11 với mức là 6.2 này. anh em dằn một ít vào cái mã kèo này thôi đấy nếu như mà trận này hòa một đều anh em vẫn hấp được nửa mâm cái kèo hơi Berlin và gãy đi nửa mâm cái trận tài kiểu nghĩa như vừa vốn lỗ lại một ít thôi đúng không anh em nhưng mà bù lại anh em sẽ hấp được cái mã kèo là hòa một đều mã tỷ số này đó bỏ một ăn 6.2 tính ra anh em cũng có lãi đúng không anh, anh, anh em chơi là phải chơi nhiêu tiếng như vậy mới ok đó thì đây là ba cái mã kèo mà tiến cho anh em trong cái cuộc đối đầu giữa cái thằng John Kê với hơi Berlin anh em để hợp ý trùng máu thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại tiếng không bao giờ ép buộc anh em phải vào chung với tiếng nhá đấy còn những anh em nào mà tiến đã nói nhiều rồi đang thua tha sau bờ này đó muốn gỡ gạt muốn cùng đi với tiến ở chặng đường dài đặc biệt là những anh em mà mà à, thua nhiều thua rất là nhiều luôn ở những cái vòng loại world cup của như Elgo vừa rồi ấy đó thì nên đi cùng tiến ở những trận đấu phía trước đó để gỡ gạt gỡ từ từ đúng không anh em mình hợp thì mình gỡ thôi chủ yếu mình có một cái sân chơi đó và thêm một việc nữa những ai mà đang gành về bóng đá này có kinh nghiệm về bóng đá nhưng chưa tìm được một cái trang chơi uy tín đặc biệt là những anh em mà đang bên nước ngoài ấy hiện tại trong nhóm của tiến có rất là nhiều những anh em đang ở hàn quốc cũng như là đài loan đó ở hàn quốc với đài loan à, thì họ đi à, xuất khẩu lao động anh em cũng có muốn à, chơi bánh bóng như chơi giải trí này nhưng mà chưa tìm được cái trang để chơi ấy cho nên có nhiều anh em cũng tìm đến tiến đó hàn quốc với đài loan rất là nhiều luôn và tiến cũng đã giúp các anh em uh, một cái trang chơi uy tín này hướng dẫn anh em cách tạo cách đăng ký nói chung là tiếng uh, uh, hướng dẫn anh em từ A tới Z luôn cách tạo cách đăng ký cách đặt cược rồi cách uh, vào mua kèo bán kèo như thế nào và đưa anh em luôn vào cái nhóm của Tiến để cùng lấy kèo để chơi nữa đấy Tiến tạo ra một cái sân chơi cho anh em đó mình kết thì mình chơi mình kết mã nào mình vào mã đó anh em mình chủ yếu có một cái sân chơi để trao đổi chuyên môn với nhau để nói chuyện với nhau thôi đó đúng không anh em thì Tiến cũng nói lại một lần nữa nếu như nếu như mà anh em mà muốn có một cái sân muốn có một cái trang chơi như Tiến ấy thì bắt buộc anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking gọi tắt là chuyển khoản online đó anh em hoặc là anh em phải có xài cái ví momo thì anh em mới có thể đăng ký một cái trang chơi nhiều tiếng nếu như anh em có xài một trong hai cái ứng dụng đó thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 tiến có đợi ở phía dưới video góc màn hình này hoặc là anh em còn có thể liên hệ cho tiến qua ba cái nền tảng khác ở cái phần mô tả trong cái video này đấy đầu tiên đó chính là Facebook cá nhân này cùng với Telegram và fanpage đó cuối cùng là cái link TikTok thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho Tiến qua một trong bốn cái đường link này đó hoặc là anh em liên hệ trực tiếp qua số Zalo luôn đấy thì hiện tại Tiến cũng muốn chia sẻ là cái Telegram đặc biệt là cái Telegram Tiến đang bị giả mạo cực nhiều luôn em bị giả mạo đầu năm sáu người ấy đó nó giả mạo để nó lừa lọc nó lừa tiền nó nó lừa lãi nó xin lọc anh em nếu như những ai mà bị lừa ấy thì thì không được trách tiếng nhá tại tiếng nói thẳng luôn cứ liên hệ trực tiếp qua những cái đường link này hoặc là số zalo còn khi mà liên hệ thì cứ gọi trực tiếp để nghe cái giọng của tiếng đó chứ đừng có nhắn tin này nọ mà nó kêu chuyển tiền chuyển khoản này nọ là chắc chắn là những cái thành phần lừa đảo anh em đó anh em rút kinh nghiệm nha ok và tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở mọi kèo mà anh em đã đầu tư nhé đó và chúc cho gia đình anh em cùng với anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống này và anh em cũng đừng có quên là để lại một cái like ở trong cái video này à, và ấn đăng ký theo dõi kênh đây ấn đăng ký theo dõi kênh tiếng sâu kèo cũng như là cái kênh uh, ờ, tiếng bóng đá luôn nhé anh em thì tiến cũng hứa với anh em là tiến sẽ cố gắng để ờ, đăng nhiều video hơn đó đăng nhiều video hơn để giúp cho anh em có thêm nhiều cái kinh nghiệm để tham khảo các mã kèo mà tiến đưa ra chủ yếu là để tham khảo anh em nếu mà tiến biến chiếu được kết quả là là giàu rồi đâu có uh, uh, phải phải làm video này nọ các kiểu để cho anh em tham khảo để làm gì đúng không mình chơi banh bóng một phần mình nhận định là một phần đó mình kết là một phần mình thích mình vào mình không thích thì thôi đâu có cần phải nói nặng nói nhẹ đâu đúng không anh em Tiến tạo một cái sân chơi miễn phí cho anh em nên anh em phải tôn trọng cái điều đó đúng không đấy ok thì Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé